mình đã đi xong cái hệ thống dây điện chính của cái hộp điện này đó và mình đã lấy bồ hết mấy cái cổng này này đấy là chỉ cần nối dây vào đấy thôi là sử dụng được thì bên này á, là mình có input cho cái solar này rồi bên này là có input cho cái bình điện thứ hai nhá rồi dưới này là cho cái inverter còn bên này là cho cái bình điện từ xe hơi á, vào đây bình điện chính đấy còn đây là cái bluetooth rồi phía trước này á thì là kỳ uh, ờ, ờ, power plug panel cho điện 240V hôm nay mình sẽ gắn cái hộp cầu chi tổng này rồi sau đó sẽ gắn mấy cái USB charger đi qua cái cầu chi tổng này và mấy cái này á, mình tính gắn ở trước này để có gì mình lấy mình sạc cho tiện bây giờ á, thì mình đã nối tạm mấy cái dây cho cái battery này rồi mình sẽ nối vào đây xong rồi mình sẽ thử cái hệ thống trước khi ờ, gắn vào xe để xem nó có hoạt động không và có gì trục trặc thì cần xử lý không ở nơi bình điện thứ hai này á, thì mình có hai cổng kết nối đây mình đã làm tạm rồi và cổng kết nối này á, thì mình gắn bằng cái đầu Edison plug này luôn để mình tháo vô tháo ra thì là dễ dàng hơn thì hai cái này á, một cái mình sẽ gắn vào cái inverter để sử dụng cái điện 240V này còn một cái còn lại á, là mình sẽ gắn vào cái cổng cho pin điện thứ hai để cho cái bộ sạc ở trong này nó sạc cái pin điện thứ hai khi mà sử dụng Bây giờ mình sẽ đi à, kiểm đồ để mình thử cái hệ thống 240V này xem nó có hoạt động nha. Ở đây mình có cái máy xay tiêu á là cái công suất của cái máy này á là 270W. Đó. Cái inverter của mình cao nhất là 2000W thì cái này á, là dư xăng để mà sử dụng cho cho cái hệ thống này. Bây giờ mình sẽ gắn vào đây để mình thử cho mọi người xem. Rồi Công tắc on nhá Đó Bây giờ thử này Tắt này Đó Mọi người thấy chạy ngon lành không Là bây giờ đồ điện sai ở nhà là sai thoải mái luôn Mình thử một lần này này Được Đấy, như vậy á, là mình đã test hệ thống này và nó hoạt động rất là tốt. Đó, bây giờ mình chỉ việc là gắn mấy cái accessory mà mình cần nữa, xong cái mình đem ra xe, mình kết nối với cái à, bình điện chính của xe là xong để mình mở cho mọi người xem cái à, loại USB này là như thế nào ở trong nhá Đây. người ta sẽ cho một cái cổng dây để kết nối này thì cái này á, là có một cổng USB A và một cái cổng USB Type C thì à, cái loại này là cái loại sạc nhánh nhá mình mới khoan mấy cái lỗ này xong này hiện tại thì mình sẽ đủ đô để gắn vô mấy cái lỗ này nhưng mà mình tính rồi là phải khoan như thế này trước trước khi lắp lên xe để sau này còn muốn lắp thêm á là chỉ có đút cái này vào thôi là xong rồi đó chứ không phải ờ, cần ngồi trên xe để khoan nữa cho nên là mình tính trước là bao nhiêu lỗ mình cần rồi cho nên mình khoan mình làm luôn bây giờ nhìn có thể là được thẩm mỹ lắm nhưng mà đến khi lắp mấy cái này vào á đấy lắp như thế này vào là quá đẹp luôn và mục đích mình làm nhiều lỗ như thế này là tại vì mình sử dụng rất là nhiều thiết bị khi mình đi cắm trại thì như thế này á, sẽ giúp cho mình cái việc là sạc đồ rất là dễ dàng luôn cho mọi người xem à, cái tủ điện mình mới hoàn thành xong này Đó. đây là phần bên hông cái này là battery temperature sensor rồi đây là mấy cái cổng input đây là phía trước tủ nha mọi người đây có chìa khóa mở ra đó. trong này là cái hệ thống điện của mình này đấy thì ở đây á, là có cái inverter rồi bên này á, là cái bộ uh, xử lý sạc điện cho pin điện thứ hai vậy là hệ thống solar sẽ đi vào đây rồi bên này á, cái cầu chi ở giữa này rồi mấy cái cổng USB ở đây đó. rồi bên này còn một cái cổng um, output từ battery sẽ có hai cổng Edison plug ở đây đó. mình chỉ cần lấy bộ ở bên kia nữa là xong bước tiếp theo á, là bây giờ mình sẽ đi ra ngoài xe mình chạy đường điện từ cái bình điện chính của xe đi à, vào cái thùng này xong kết nối lại là gần như là hoàn tất mình vừa kéo xong cái dây ở phía trước bình điện này chạy thẳng vào trong xe luôn xe này thì khá là khó nhá khá là khó để mình kiểm mình quay cho mọi người xem đó mọi người thấy cái đường dây mình đi vào không đó mình đi vào ở chỗ đấy cùng với đường dây của của hệ thống điện trên xe luôn xong cái chạy ra đây đây dây hiện tại thì mình đang để đây thôi chứ mình chưa kết nối đó một chút nữa mình sẽ cắt nó ra xong rồi cho cầu chi xong rồi mình kết nối vào đây thì là có chuyện gì á thì cầu chi nó sẽ đứt trước đây đây là cái loại cầu chi mình sẽ dùng làm cái này à, các bạn cứ đi cầu chi làm an toàn là không sao hết lúc cảnh dây nhớ kẹo ra kiểm tra lại nó không bị tuột ra là ok rồi bây giờ cho cầu chi vào này Mình cho vào đây Trong đồng lại là ok Rồi Như vậy là xong Đó. Bây giờ mình chỉ cần tháo cái đầu này ra Xong cho cả cái giấy à, đỏ này vào đây là ok khi mà các bạn làm việc với cái bình, dây bình điện thì nhớ cẩn thận tại vì mấy cái này nhiều khi là cứng á nó bị gầy thì mất công mình là gắn xong cả cái dây ờ, cực dương vào đây rồi còn cái dây cực ấm á, là mình sẽ gắn ở phía sau xe à, gắn vào cái body của xe luôn nếu mà các bạn làm cái này ở nhà á, thì mình khuyên là các bạn nên mua mấy cái cái vỏ bọc cho cái dây điện như thế này này nhất là ở khu vực engine bay nó sẽ an toàn hơn tại vì ở đây nó sẽ bị nóng á mà chạy dây không như thế này á là nó sẽ không tốt nhưng mà tại vì ờ, mình đi dây như thế này trước để mình ờ, chạy thử đã rồi có gì mình sẽ gắn cái này vào sau thì mình khuyên các bạn là nhớ để ý tới vấn đề này nhá khu vực engine bay á, là như vậy là xong mình cần làm gì ở trước này nữa thì bây giờ mình sẽ đi ra sau mình sẽ quay cho các bạn xem hiện tại ở sau này á, nó hơi ngổn ngang tí xíu tại vì mình đang làm giờ nhưng mà basically là nó sẽ như thế này thì cái tủ điện của mình ở đây còn cái battery của mình sẽ nằm dưới này đây là cái kế mình uh, build từ cái um, decking của mình tại vì mình uh, muốn làm theo cái dạng budget build cho nên là có cái gì mình sai cái đó chứ chứ uh, vấn đề thẩm mỹ thì sẽ không uh, được đánh giá trong uh, cái project này nhá còn nếu mà nếu mà đúng á là mình sẽ mua flyboard mình đóng đàng hoàng xong rồi mình ốp mấy cái vật liệu như thế này như cái thảm thế này vào cho nó đẹp nhưng mà tại vì cái xe này là tạm thời cho nên mình chỉ build uh, chật build thôi để đủ sử dụng thôi đó thì cái giấy mà lúc trước á mà mình chạy ở nơi engine á là mình luôn ra như thế này đó thì một dây cực dương và một dây cực âm cái dây cực âm á là mình vặn thẳng vào cái chassis của xe luôn rồi á mình gắn vào theo cái đầu là Edison plug này thì khi mà mình khi mà cái xe này mình muốn xài ở trên xe này nữa mình muốn chuyển qua xe khác mình xài á thì mình chỉ việc là tháo cái này ra remove cái này thôi và mình bưng nguyên cái hệ thống của mình đi ra gắn vào xe khác là xong còn cái dây này có thể để lại đây cho cái người khác người ta muốn sử dụng thì sử dụng chứ không ảnh hưởng gì cả còn muốn an toàn hơn nữa mình sẽ tháo cái câu chia ở phía trước cái engine bay ra là coi như là hai cái giấy này là useless không có bị ảnh hưởng gì luôn rồi còn mình ring nguyên cái hệ thống này của mình ra rất là dễ dàng chỉ cần vài con ốc là tháo ra được rồi đó hoặc là khi các bạn đi xe có bị vấn đề gì á bị chập điện vấn đề bị chập điện đôi khi nó có thể xảy ra thì cũng như vậy các bạn chỉ cần tháo cái dây tổng từ cái xe là xong nó nó separate với cái bố này nó ảnh hưởng gì hết luôn rồi các bạn có thể check từ từ như các bạn đã xem trong video á thì bên này là mấy cái cổng input của mình mình vừa kết nối xong những cái dây điện chính vào đây rồi đó thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem này cái dây này á là dây từ bình điện thứ hai vào còn dây này là dây từ bình điện thứ nhất ở đằng trước xe mà lúc này mình ờ, đi dây điện vào á rồi còn đây đây là từ bình điện thứ hai đi vào cái inverter để mà sử dụng cho cái hệ thống điện 240V điện nhà của mình á thì cái inverter này của mình là 2000W nhá thì như mọi người đã thấy này là đây là mấy cái cái USB á là bây giờ đã hoạt động được rồi có báo uh, ờ, voltage ở đây là 12.7 12.8V này đó thì cái loại USB này của mình là loại sạc nhánh nhá là vừa sạc được USB Type-C và USB bình thường 3.0 đó rất là tiền luôn mình khá là ưng ý bây giờ dưới này mình chỉ cần á, là đợi mấy cái cái um, ờ, charger này đi về nữa xong mình gắn vào qua cái câu chi tổng của mình là xong chứ không cần phải làm gì mấy chơi nữa thì mình khá happy mặc dù bây giờ nhìn là rất là xấu khi mà chưa có mấy cái này vào nhưng mà khi mà lắp xong xuôi hết rồi á là nhìn là chất lượng luôn bây giờ cái phần chính là xong xuôi rồi và thích cái là có chìa khóa đó xong xuôi ngay đụng vào được Đấy. <laughs> tương lai mình tính là mình sẽ để một cái cái um, chữa cháy á ở đâu gần đây để có gì á mình sẽ dùng cái đó liền để mà dập lửa luôn mình uh, sẽ nhờ vợ mình thử đê xe ở phía trước để xem á, là cái bình điện của xe cái hệ thống sạc của xe có sạc cho cái bình điện thứ hai ở sau này không nhá nếu mà sạc được á là cái đèn đầu tiên này này là phải đỏ lên rồi, để bây giờ thử đen này. Rồi, đen bây giờ đã lên nha mọi người. Đó. Như vậy á là hệ thống này là hoạt động tốt này. Không có vấn đề gì trục trặc. Chỉ cần test thêm một cái nữa là cái solar nữa là xong. Gắn cái cover vào cho đẹp. nhìn rất là ra gì và này nọ <laughs> mê mê mê mê đấy ngon lành cánh đào mua hẳn cái bộ này màu đen nha mọi người cho nó đẹp nó có màu trắng á rẻ hơn tí xíu nhưng mà mình ưng màu đen mình mua màu đen cho đẹp nếu đúng ra mà mình mà có thời gian mà plan ngay từ đầu á thì mình đã powder coat cái bộ này à, khoan như thế này xong rồi powder coat bộ này màu đen là là nhìn là cũng hợp lý nhưng mà à, thôi kệ coi như budget build bây giờ đi powder coat thì cũng tốn tiền thì mình cũng muốn add thêm vào cái danh sách này bây giờ mình sẽ thử cái à, hệ thống à, sạc dây điện thoại các accessory mình hay xài thì cái này mình sẽ xài thử cái USB-C nhá ok để sạc điện thoại mình đây ốp vào nhá ừ. <laughs> hợp lý hợp lý bây giờ mình sẽ chuyển sang cái à, dây bình thường dây USB bình thường ừ. Cảm ơn Sạc liền Ngon lành cánh đào luôn Quá đỉnh Thì á như thế này á, vài bữa mình đi cắm trại là mình sạc máy ảnh này, sạc pin máy ảnh này, sạc microphone của mình này sạc điện thoại sạc những cái đèn cắm trai á là quá dễ dàng mình cần phải carry mấy cái pin mà như của Makita mà mình sai tới nữa là là nó rất là dễ dàng mình sẽ hạn chế được rất là nhiều đồ luôn á rất là vui rất là happy về cái hệ thống này của mình làm ra đó, nó vừa tiết kiệm được tiền mà vừa tối ưu hóa cái khả năng sử dụng của cái hệ thống này của mình giờ mình quay cái điện thoại của mình ấy. hiện tại là nó charging nhá rồi trong kia cả cái đèn của cái alternator là nó chưa sáng lên này bây giờ để vợ mình đề xe lên này rồi cái đan của cái alternator á, là sáng lên rồi nè à, thấy chưa đang sạc này đó là là là máy báo này là từ engine này là sạc cho cái starter của xe này xong cái đi qua cái hệ thống này của mình á là hệ thống xử lý này để sạc cho cái pin điện thứ hai này thì hiện tại á là vô tịch tăng lên là 14.7 thay vì như ban đầu á, là 12.7 nhá thì hiện tại á, xe mình đang sạc cho cái pin điện chính của xe á, là 9.7 ampere cần sạc cho cái bình điện thứ hai của mình bình này này bình nhỏ á, là 9 bé nhá rồi đây là cái nhiệt độ của cái bình điện này là 17 độ C sau khi mình gắn xong cái hệ thống điện ở trên xe kết nối với bình điện chính của xe á, thì bước tiếp theo mình sẽ đập hộp cả cái à, hệ thống à, solar panel này cho mọi người xem và mình sẽ kiếm cách mình gắn lên trên cái trần xe của mình thì loại này của mình á là có đi kèm cả cái túi để mà vận chuyển luôn Nhìn thì coi bộ là heavy duty đấy Chào mọi người xem này Đây là kỳ túi đựng panel của mình Mình sẽ mở ra Túi này khá dày dặn nhá Và cái, cái panel này á, là cái khung màu đen luôn Đúng là mình ưng luôn đây là tấm solar panel nha mọi người đây đây là ở sau cái panel này đó. thì bộ solar này á là nó đã đi kèm với cái cái controller và có sẵn cái cuộn dây là cỡ khoảng 5 mét để các bạn à, kẹp vào cái bình điện mình thì có lẽ mình sẽ cắt cái này và mình à, gắn lại thành cái đầu mà Anderson plug để mình connect vào cái hệ thống của mình cho nó dễ dàng và nó sẽ an toàn hơn tại vì kẹp cái này á thì nó sẽ được chắc chắn có thể nó sẽ bị tuột ra nguy hiểm cái bộ điều khiển này á là đã có hai cái cổng sạc USB và loại này á là cái sạc của nó là tới 8 ampe nhá là sẽ 8 ampe sẽ sạc cho cái bình điện đấy bây giờ gấp lại này khá gọn ga, nhưng mà điểm trừ một cái là mình nghĩ do cái Nike à, công nghệ cũ á cho nên là nó khá nặng 18 kỳ cho cái panel này đấy. khả năng đấy thì để mình coi là xem xét coi làm sao mình để cái à, panel này lên trên xe nhé Xin chào mọi người thì hôm nay á là mình đã hoàn thành xong cái tủ điện của mình rồi đó mọi thứ xong xuôi mấy cái à, ổ USB á là nó cũng về và mình đã lắp đặt xong rồi thì mình có để ở đây cả cái đèn sensor để mà à, buổi tối á có cần gì thì nó sẽ từ sáng à, thấy chưa đấy đèn này là sáng theo uh, motion sensor luôn thì tất cả ở đấy á, là đều là USB sạc thì có hai cái cổng này là cho mấy cái cái mà secret plug á đó thì có thể gắn vào đây như cái này này đó có thể gắn vào đây để sai luôn ví dụ như mấy cái bơm nước hoặc là mấy à, vật dụng à, điện khác thì trong này á mình có thêm một cái quạt làm mát nữa cho những cái ngày nóng á nếu mà nóng quá thì mình sẽ à, cho cái quạt này chạy nhưng mà tương lai á mình sẽ à, làm cái ống tắc để mở ở ngoài cho tiền hơn đó hiện tại thì là hoạt động như vậy đó, quạt này thì nó đẩy hơi nóng ra ở trong này rất là là, là nhanh luôn đó tại vì hai cái bộ này có thể trong này nó sẽ nóng đấy thì hiện tại mình sẽ tắt cái này đi cho nên đỡ ổn. mình có chạy thử cái này à, nguyên một đêm luôn nó không à, tốn bao nhiêu điện hết đó. đó là chạy kiểu 24 trên 7 luôn á là không tốn bao nhiêu điện cả thì à, bên này á là mình có à, cái này mình cho mọi người xem này hiện tại á là hệ thống là đang à, solar vẫn đang hoạt động nhá khi mà hệ thống solar hoạt động á thì cái đèn này nó sẽ đỏ lên bây giờ mình sẽ mở cái app cho mọi người xem cái hệ thống solar nó vào được bao nhiêu nhá thì hiện tại á là buổi xế chiều tối là bây giờ này bây giờ là tạm giờ kèm thôi nè đó nhưng mà tại ở úc giờ à, này mùa hè cho nên là chơi bằng con sáng thì à, solar hút vào á là chỉ có 0.3 em thôi đó nhưng mà chơi như thế này nha sẽ chiều sẽ tối rồi đó mà nó vẫn vô được điện này nó không nhiều nhưng mà nó vẫn vào được thì mình có thêm một cái thiết bị nữa là mình mua sau này để à, mà track cả cái battery khi sử dụng là bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem luôn cái bộ này này là cái bộ để mà mình kiểm soát gọi là battery monitor á là để kiểm soát xem cái pin điện thứ hai á nó còn bao nhiêu phần trăm và xe có đang sạc vào đây không hay là solar có đang sạc vào đây không hiện tại á, là cái pin điện thứ hai á ở phía sau á là đang có 95% này đó cái pin điện đó là 120 em hiện tại á, đang là 113 em đó và sạc vào đấy á, cái này là nó sẽ bảo chính xác hơn là hiện tại đang sạc vào á, là 11 em khi mà các bạn để xe nó sẽ sáng hoa như vậy nếu mà các bạn muốn tiết kiệm pin á, thường mấy cái này thì nó cũng tốn pin bao nhiêu nhưng mà muốn tiết kiệm hơn á, thì giảm xuống số số không là đèn là tắt rồi khi mà cần thấy á, thì tăng lên đó số 8 là cao nhất và hiện tại nó đang bảo là cái pin đang 95% yeah còn trên chân xe này này là cái hệ thống số la đó thì mình có làm cái bracket này để giữ ở trên cái rail cái cái cái uh, ờ, group của mình á rồi mình có thêm hai cái sợi ờ, dây strap nữa buộc vào cho nó chắc và khi mà mình tới chỗ cắm trại á mình cân á thì mình có thể tháo cái bộ này ra để mình um, để cái solar ở nơi cái chỗ nắng và còn xe mình thì uh, đầu trong cái chỗ gym nhá thì trên này á mình cũng gắn một cái uh, bộ dây Anderson plug để có thể tháo vô tháo ra lúc mà tháo cái này rơi khỏi xe á, thì mình có thể tháo vô tháo ra dễ dàng và gắn dễ dàng thì cái này tháo ra này xong rồi nối với cái dây extension ở phía dưới chứ cần tháo cái này ra đó thì dây này á mình luôn vào trong xe dây solar á, từ trên trần đi vô trong xe xong đi xuống đây đây đó xong vô cái hệ thống bằng điện ở bên này là xong khi làm một cái hệ thống điện này á để muốn hoàn thành á là phải có thêm một cái bộ sạc bình điện nữa là cái bồn như thế này đó mà mình mua lại này á là có cái cổng Edison plug để đi theo cái thiết kế của mình thôi là làm xong xuôi mọi thứ hoạt động rồi á để mà setup cho cái battery monitor kia mà chính xác á là mình phải sạc cho cái pin điện thứ hai này đầy 100% luôn đó thì cần phải có cái bộ sạc điện này thì cái này của mình rất là dễ mình đã nối cái cổng thì mình chỉ cần plug vào đây đó như vậy xong cái này gắn vô cái điện nhà của mình là sạc cho nó qua một đêm là trong này á nó vừa sạc nó vừa maintenance cái bình điện cho mình luôn thì khi nó bảo full rồi á mình sẽ lên cái bảng điều khiển mà battery monitor á mình setup là cái battery đã đầy 100% thì như vậy á những lần tới á mình xài bao nhiêu sạc bao nhiêu nó sẽ bảo chính xác 100% luôn đó thì cái này á rất là tiện và cái bộ này á có thể sạc được pin lithium nữa đó tại vì có những cái loại lắng sạc được pin lithium thì cái này có thể sạc và maintenance được vậy là xong đây là hoàn thiện cái hệ thống mà điện năng lượng mặt trời này Second battery của cái xe của tụi mình Để dành cho đi cắm trại Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình Tụi mình là YK Adventure Nếu mọi người xem video mà có những cái câu hỏi gì Hay là có những cái sản phẩm gì liên quan tới cái vấn đề mà làm hệ thống um, solar second battery này thì nhớ thả ở dưới bình luận để mình biết mình theo dõi rồi mình trả lời cho mọi người xem nhá mọi người xem video này hay thì nhớ like share comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình và nhớ ấn chuông theo dõi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.